Kiệt chú là chữ ấy còn có hai là hai mắt tròn Chú ngồi học bài một mình bên hố sâu cây vườn xoan Bao có cá trên non cùng bao có cá gió giòn Tung tăng chiếc bánh son nhịp theo chiếc ếch vang giòn Kiệt chú là chữ ếch 就要 chiếc bông chích bông bé tèo tèo rất hay trèo từ cành na sang cành bưởi sang bụi chuối em vẫy gọi chiếc bông ơi nâng rau xanh dầu đang pha chim xuống nghe có thấy không chui chiếc bông nhiệt xả xuống mắt sau cùng và luôn buồn thích thích thích thích thích thích chim chích bông bé tèo tèo rất hay trèo từ cành na làm lại nha một hai ba nhưng